nắp này ok không ờ, ok ok chơi chơi chơi quậy nói tiếng nào đây nói tiếng nào đây tôm nai bầu ok đấy tiếp cái này nó đánh luôn này hai triệu hai triệu ok này ba triệu cá này cá gà tôm cá điều này rồi rồi dứt tay cái mở này gà tôm cua bầu tôm có tôm này không có cá này à, tiếng đầu mất 3 triệu ấy tôm 2 triệu ok không ai ừ. triệu trái không ai ok không ai hơi thất bại rồi hình gặp này là không thành công rồi Đấy, bầu cua tôm cá Hà Lai Năm triệu này để con này đây em đổ nhá bầu cua tôm cá Hà Lai đấy 5 triệu bầu này rồi cua 10 triệu à vẫn chưa chín tiền đâu cả đấy. cua 10 triệu dứt tay cái mở này mở ra này tiếp này bầu ok này tôm cua này chết ngay bây giờ đây 5 triệu hai đống muốn đống năm đấy 5 triệu chạy này về luôn này béo kia đánh trong trận bạc tí sụt béo sụt mỡ luôn năm triệu chạy không bao nhiêu mười triệu ông hai cua có hai cua thôi mất bắt đầu túc tắc con hai ngay ông cứ theo tôi chứ gì nữa ok ông ơi cái pháp đồ đánh là nó giống nhau đấy phải không cái vị trí trong ngồi được đấy hai chục que này ok ông ơi xin ông nhá này hai cua tôm này tiếp tục à hai cua một tôm chân gà đấy ông bầu cua tôm cá gà lai bầu cua tôm cá gà lai này ai đánh nhanh được kèm mà đánh chậm thì vẫn được kèm này vẫn đánh trăm mười triệu à, à, triệu là tôi lại phải theo ông nó hai mươi triệu con cua à, vẫn, vẫn nhìn thấy tiền đâu bầu này một chuyển hướng ngay được bốn 10 triệu bầu bầu được phép xuống tới 50 triệu nữa vẫn vỡ này nữa ừ dạ, thế gì hai ba bốn ba năm rồi cứ xuống mắt tay 15 triệu bầu này rồi ok vẫn chưa kiếm tiền đâu cả nhá xuống mắt tay đây à, cá 10 triệu mở này bầu này mở này bầu dạ. vẫn hai triệu dạ. này vẫn nghiệp tốt nha bao nhiêu đây mất cụ 10 triệu 10 triệu đã bao nhiêu đây 15 15 năm này ông lấy bao nhiêu tiền 10 triệu đó 20 triệu ông ơi triệu là đi 40 40 con này bao nhiêu 10 triệu 35 năm này cái vẫn được đấy 10 triệu 5 triệu này ok ông ơi sóc thuê được có 5 triệu bạc wow. đấy có tiếng to quá bầu cua lai đấy gà tôm cá ừ. 40 ừ. triệu à xuống mạnh tay đấy ô cá nó Ôi, thêm 10 triệu đấy, 5 triệu rồi. 8 triệu rưỡi cua ơi. Rồi, em về cua thế nào? Đây ơi. Đũa đá nghe, cua nghe đũa đá. Đây ơi. Cua xuống thêm 5 10 triệu nữa, cái càng mừng này làm uh, à, 50 triệu con tôm cua lại thích cua thì được 5 triệu okay, nữa này 50 triệu con tôm thôi đấy tiếp tục ai anh là vẫn gạ rất tay cái mở này hai xịch ok không ơi luôn đi làm sao lần sau không xin nữa thôi bơm được ngập luôn chứ gì nữa 10 triệu con cua này đấy được chưa ok này đấy mở ra cá lốt thì từ thứ mở này đánh không chưa mở này nổi gạch cua này hai cô này chết dở này sợ gì nó đánh nhiêu được đôi mười triệu đấy mười triệu 10 triệu chạy này, đây là nhà, chục nhà xin đôi okay 5 5 5. 5 chục này. Có đủ tiền không? Chút này em cho đủ không? 8 này. Đến 13 chục này. Hai hai tôm đúng không ạ? à, tốn thế đủ sao đủ tiền mà đánh được Ờ, cô còn tiền cho tôi cho ông cầm tặng 100 đây. Ông tôi mượn 100 nhá. Ờ tôi cho 100 thích okay. này bơm thêm cho 50 làm cái này, trăm rưỡi. Dạ, dạ. Đấy ok chưa? Đang đỏ nhà mạnh mồm nhỉ. À. Ý chết nó ngay này. Mẹ ba thỏa thì là cái ba thỏa thôi. À thật. Tôi còn có trăm rưỡi nhá. Ba. rồi. Tôm cua cá, lai bầu gà, bầu gà lai, cua cá tôm. 21 triệu rưỡi này. Vẫn như tiền đâu cả mặt nó còn trống hết rồi ông này đúng ý tôi đấy đúng là băn chết con cua này đúng ý nhà thơ này 30 triệu cá rồi nhà thơ nào xuống thêm cá tôm bầu cua lá gà lai thêm năm bảy mươi triệu nữa này đấy nãy gã nãy gã năm nhát nữa đấy nào okay chưa? mở ra được có tiếp này mở ra ba cua ui lại có cá thì cá gà đâu miếng ba mươi triệu này bao tiền đây ba mươi triệu ba mươi triệu anh bao tiền này hai năm triệu đấy hai năm triệu này thêm năm triệu nữa anh đầu chết đấy này ok không sợ gì này sáu hai mẹ gấp cho 3 tiếng Đấy. cái này vỡ mồm ngay bầu cua tôm cá là lai cá đang rất là nhiều tiền này 60 triệu lai này ok không xuống xuống thêm tầm năm ba bảy mười triệu đấy đi ờ, còn 9 triệu đây thì phát này tôi vẫn cứ để theo bố này phát đấy ok ơi mở này ôi cái này, này. này. chết này sáu mươi triệu ơi chín triệu đấy đống lẻ này trước này sáu sáu sáu mươi em gấp chảo cái ba phát cái là hết tiền nha em chè đặc quá nhỉ nhạc với ông cho tôi xin không chè luôn rồi rồi chè ơi uống trà đi chè đặc quá nhỉ à ông nhỉ ừ uống ngon mà đây có hoa quả trà này, hoa quả trà tuyển ô à? ở đây ăn đi Ui giời Ôi, vừa đói, ngọt đấy Ừ, dưa dưa Long An ừ, Ngọt gì cái dưa này ừ, Chấm cái màu nó biết là nhạt cứ Dưa ăn biết Em thật thà thế, dưa nhạt Thua dưa cái gì ngọt với nhạt Ê, con chua đó Ok ông này, 60 của ông này Ok rồi 2k một like, sóc tiếp này Ui nghe cái tiếng kêu này gấp, còn cái bánh đa nước dở gấp nước bát nữa là một là lên người hai là thôi này anh trăm hai cá này cứ phải ba bầu luôn nè đây là đây là cua à, đấy à, chính là cua che che che mà mình anh bao nhiêu đây mươi triệu tí mở trăm 120 triệu đúng không ông nhận đâu cái giờ đang à, đang cua cái gì tao nhận không nhận ôi rồi ôi cua một cá đấy đấy ông kia đấy tôi tôi nhìn nhầm nó lại ngon bao nhiêu ông lấy bao nhiêu đây 18 dầu đấy thế gấp cháo đấy ông, ừ. và ông đánh bầu ông thích bầu đi 8 dầu này toe trăm hai mươi triệu ông có đủ không tôi bơm cho ông tiếp ba chục không ờ, trăm hai mươi triệu tôi tiêu ông ba chục nữa là ông nào tôi ờ, ba trăm hai trăm ngập vừa mượn trăm rưỡi thôi tôi bơm cho ông mượn ba chục nữa là ông mượn tôi ờ, ba trăm Xui xui Thôi đánh một ván nữa thôi Cái dao nữa thì đốc rồi Thì mụ mị là óc rồi, đánh rồi thế này Ông bơm tôi ba chục là có ông tôi vay ông 300 nhá Thay bà Đều Thua thế Đây thua mấy trăm Đây thua 5 chục Đây thua có 82 triệu thôi Anh em chơi ừ, không tôi bơm tiền cho anh em chơi này Không chơi thì anh em một tiếng đánh thôi Đánh một tháng hai gỡ đi Nào Anh to cho cái gỡ. Anh to làm ờ, năm ba mấy tiếng có tiếng tầm ờ, hai ba trăm triệu là ok thôi chứ đâu mà tôi báo cho anh trăm triệu con tôm không nhận đâu hai trăm triệu con tôm hai trăm triệu con tôm tiếp gì ok ông nào đánh bao nhiêu đánh đi rồi ông kia đánh gì gì tôm ừ, không phát này tôi đổi luồng ngay cũng tất à ngồi tất chứ còn gì nữa? được cái nào mà gấp vậy ông ờ, hết dưới giờ gấp cháo tốc độ gấp cháo như thế. ôi giời hai tôm hai tôm một cua tiếp gì bây giờ thế là đánh 200 triệu ấy là 400 là 400 trăm. ba trăm là 700 không cho thế này giả thôi thôi không ấy rồi tôi đánh hết tiền đâu đánh đâu được đấy này ai đánh đâu ông chào anh em nhé hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến anh em cái máy phân âm phân tích nghe hột bầu cua mới nhất có thể giúp anh em chơi giúp anh em tự tin đến bất cứ sân chơi bầu cua nào anh em chơi anh em đều phải giành thắng thì khi mình đến sân chơi bầu cua người ta thì đầu tiên là hột bầu cua nắp bầu cua đĩa bầu cua của người ta và trực tiếp người ta làm cái thì anh em chỉ cần sắm cho mình duy nhất một chiếc điện thoại phân tích nghe hột bầu cua này anh em phải tự tin đến bất cứ sân chơi bầu cua nào anh em chơi anh em đều phải giành thắng 100 trăm trăm tất cả sân chơi của mình ừ. thì đây là cái sản phẩm tiên tiến của chúng tôi thì, uh, sau đây tôi sẽ hướng dẫn anh em cách để anh em chơi cách để anh em phải giành thắng nhé thì ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn một ít hộp bầu cua một cái nắp và một cái đĩa hoàn toàn những cái đồ chợ đồ bình thường thì sau đây tôi sẽ sóc lên và tôi sẽ lấy ngẫu nhiên một vài cái hột bầu cua à. lấy ngẫu nhiên đây là cái thanh nam châm này tôi đã thử luôn cho anh em để chứng minh em thấy hột cái nắp cái đĩa là hoàn toàn bình thường nhé. không hề hít này ok cho anh em ừ. đĩa này không hề hít này Đấy. nắp bầu cua này không hề hít này đấy ok anh em thì à, cách chơi rất là đơn giản thôi khi mình đến bất cứ sân chơi bầu cua nào anh em chỉ cần là sắm cho mình duy nhất một cái máy phân âm phân tích nhà hột bầu cua này mình mang đến sân chơi thì à, khi mình mang đến sân chơi thì mình đút vào trong người còn đây tôi quay video trực tiếp cho anh em thì tôi sẽ cầm trực tiếp lên tay và tôi đánh cho anh em xem để anh em biết được cái độ chuẩn xác cái độ chính xác của nó như nào liệu nó phải giúp anh em thì là ai không còn cái sản phẩm này tôi cũng không muốn giới thiệu nhiều để làm sao để nhiều anh em khi em lấy hàng của tôi thì có những người khác người ta chưa lấy hàng thì người ta còn có thể đến sân chơi khác được người ta ăn được Đấy, người ta kiếm được tiền trong sân chơi người ta còn anh em muốn quan tâm cụ thể về sản phẩm này thì có thể liên hệ trực tiếp 0819250 và sau đây tôi sẽ test luôn anh em nhé hướng dẫn tôi chỉ hướng dẫn qua anh em khi mình đến sân chơi người ta hột chén nắp hoàn toàn của người ta cho người ta làm cái luôn anh em chỉ cần sắm cho mình duy nhất một cái máy phân tích nghe hột bầu cua này là được khi anh em đi sân chơi bật nó lên ừ. mình vào sân chơi ba con đầu tiên mình không cần đánh đấy, để làm sao để máy nó phân tích nó phân âm ở đây để nó báo dung cho biết nhá ừ. một ván này nai cá tôm ba ván đầu tiên mình bỏ nó không đánh nhá hai ván này tôm cua cá ba ván này ban cua đấy, bắt đầu bắt đầu tôi sẽ đánh luôn cho anh em xem này một trăm trăm tôi sẽ đánh cá này mở này có cá có cua có nai ok anh em một trăm trăm sẽ có bầu này có bầu có gà có cua ai sóc ai làm cái được với cái sản phẩm cái máy phân tích này mình có thể tự tin đến bất cứ sân chơi nào anh em đều chơi đều phải thắng con này 100 trăm có tôm này mở này có tôm có nai có bầu ok anh em tiếp tục này một trăm trăm có nai này đánh cả người vào nai này mở này có nai có tôm có bầu ok anh em sóc mạnh sóc nhẹ đều được anh em nhé 100 trăm con này tôi đánh cá này mở này anh em chưa một cá hai tôm rất là ok đúng không tiếp tục này đây là 100 trăm tôi đánh cua này mở này hai cua một bầu ok cho em tiếp tiếp cho em một tiếng cuối cùng này con này đánh cá anh em nhé mở này anh em như hai cá một nai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 và đây tôi sẽ bóc luôn cái hột bầu cua ra cho anh em xem để chứng minh em cái hột là hoàn toàn bình thường anh em nhé đến sân chơi người ta hột chén nắp của người ta mình chỉ cần mang duy nhất một cái điện thoại phân tích nghe hột bầu cua này là anh em tự tin anh em có thể giành thắng trong sân chơi của anh em đấy, rất là đơn giản rất là dễ chơi anh em chưa đấy ok anh em ừ, cắt tiếp hột này ra cho anh em xem còn độ chuẩn xác của nó là tuyệt đối luôn anh em chưa còn anh em khi anh em lấy của tôi là có chế độ bảo hành một đổi một cho anh em rất là ok còn anh em ở xa thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại tôi có thể gửi hàng với anh em và anh em yên tâm hàng này đa phần chín phần trăm là tôi bán cho những khách quen của tôi anh em từng nào anh em từng đi sòng sới từng chơi sòng sới mà từng lấy hàng của tôi thì biết thừa cái uy tín của tôi như thế nào đấy thì uh, anh em cần quan tâm phải liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hiển thị màn hình 08192550 hoặc ờ, anh ngoài cái đồ chơi bầu cua ra anh em còn rất là nhiều đồ chơi khác nhau tài xỉu sóc đĩa bài ná đá gà hoặc những phần mềm game điện thoại game bầu cua game tài xỉu game sóc đĩa điện thoại có thể giúp anh em chơi giúp anh em giành nắng 100 trăm trong tất cả sân chơi mình thôi cuối cùng tôi xin ờ, chúc anh em là những người khôn ngoan là những người giành chiến thắng trong sân chơi mình xin chào anh em